chào quý vị và các bạn à, có mặt trong cái buổi chia sẻ à, cái trực tiếp về thị trường hôm nay ạ thì à, hôm nay Dũng nhận được một cái chia sẻ của bạn đó là giờ khi bạn đầu tư từ tháng tư đến bây giờ sau một thời gian bạn mua bán mua mua bán bán thì tài khoản đã bị giảm đáng kể trong suốt thời gian vừa qua À, tuy nhiên thì thị trường bắt đầu có một đôi chút phục hồi thì bạn mong muốn là bán hết ra bán càng nhanh càng tốt vậy điều gì diễn ra à, sau khi thị trường à, những đợt hồi phục rất là mạnh sau khi thị trường tăng rất mạnh trong một hai phiên vừa qua thì bây giờ chúng ta cần phải xem là những kịch bản nào có thể tiếp tục diễn ra kịch bản nào tiếp tục à, đến với chúng ta nữa để chúng ta có thể gì ạ à, có kế hoạch cũng như là có những cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn tới Hello xin chào anh chị em và các bạn nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment số 1 và tương tác like Dũng like để chúng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ hãy cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like để Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kịch bản những chiến lược kế hoạch của thị trường trong uh, thời gian tới thì trước khi nói về thị trường trong thời gian tới thì uh, bao nhiêu các bạn nếu trong trường hợp mà các bạn mà uh, muốn có được cái gì là cách tư duy để uh, giàu có tư duy để thành công trong thị trường chứng khoán thì hôm nay uh, vào lúc uh, 8 giờ 30 nhưng chắc chắn là Dũng sẽ vào sớm hơn khoảng 8 giờ à, chúng ta sẽ có một khóa học đó là bí mật đầu tư chứng khoán à, dành cho những nhà đầu tư ờ, lâu năm gọi là lâu năm mà thất bại nghĩa là lâu năm mà không có kết quả thì nó cũng sẽ giúp chúng ta đây là một khóa học hoàn toàn miễn phí ở ờ, những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là F0 tức là nhà anh, anh chị em F0 mới tham gia thị trường như chúng ta không biết uh, thị trường nó vận động ra sao nên chúng ta thay vì chúng ta trở thành con cáo thì chúng ta trở thành những uh, con cừu bị uh, big boy nó vặt lông và đặc biệt là trong cái chương trình này thì nó có một cái những cái giáo trình đây là những cái giáo trình về VSA đây Dũng đã tí nữa Dũng chia sẻ một phần trong cái giáo trình đó để giúp cho anh chị em nào nghiên cứu về thị trường chứng khoán giúp cho anh chị em nào có cái thời gian để nghiên cứu về gì ạ chứng khoán anh chị em có thể đầu tư một cách gì ạ tốt nhất thế thì ờ, có lẽ là chúng ta hôm nay chúng ta vì ờ, buổi tối hôm nay Dũng có một cái chương trình nên ờ, Dũng làm cái thời gian này nó khoảng 30 phút thì trước khi vào cái phần này thì nó có một khái niệm đây chúng ta là sos 2 bao nhiêu bạn biết SO S SOS là một khái niệm đó là sức mạnh sức mạnh của cổ phiếu sức mạnh cổ phiếu tức là khi một cổ phiếu mà nó có bắt đầu trong quá trình điều chỉnh thì đã có một dòng tiền lớn tham gia vào đã có một lượng big boy đã có một lượng tiền lớn tham gia vào để gì ạ à? hấp thụ toàn bộ cái lượng cổ phiếu mà chúng ta đang có thế đặc điểm của cái phiên như này để các bạn có thể nắm rõ được nhưng trước khi nói về đặc điểm này thì các bạn ở phần dưới này có đường link tại vì cái link này uh, thực tế là số lượng chắc cũng khá là đông rồi nên uh, anh chị em nào đăng ký sớm tại vì tối hôm nay thì nếu anh chị em nào vào muộn thì gần như là sẽ không có link để vào đó tại vì số lượng đăng ký là khoảng hơn 2.000 người nhưng hiện tại Zoom thì chỉ có 1.000 người thôi nên anh chị em nhớ vào đăng ký sớm vào vào lớp sớm bởi vì Zoom sẽ mở từ lúc 7 giờ để anh chị em vào học sớm và anh chị em có thể giữ chỗ còn trong trường hợp chúng ta vào muộn là chúng ta sẽ xem trên uh, kênh YouTube nhưng mang chiếc là Dũng kín Dũng sẽ không không không uh, chia sẻ cái cái ờ, chương trình uh, cái hôm nay ở trên cái nền tảng gọi là uh, công khai mà Dũng sẽ chia sẻ ở trong cái dồn kín để anh chị em lưu ý ở này và có một cái lưu ý trước là thường trong cái giúp như vậy thì thường là có một cái nhóm nhóm gọi là nhóm vào là để kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào nhóm để phí hàng thì các bạn lưu ý là các bạn không nên tham gia cái nhóm đấy nhá tại vì về cơ bản là cứ tham gia nhóm mà không biết nhóm đấy như nào là chúng ta mất tiền thôi không để chúng ta đâu đợi lâu nữa chúng ta bắt đầu của cái ngày hôm nay cái đặc điểm của cái uh, gọi là topping room tức là khối lượng bắt đầu nó tham gia vào rất lớn nó chặn cái đà giảm xuống trong một cái đợt giảm điều chỉnh rất mạnh thì đầu tiên chúng ta thấy là trong quá trình giảm giá này phiên giao dịch cầu vượt cung tức là có một cái nhu cầu big boy đã tham gia vượt cung khối lượng giao dịch tăng mạnh các bạn nhớ là đây là khối lượng tăng tăng mạnh nhưng tuy nhiên thì khi mà có cái, cái điều này xảy ra thì chúng ta vẫn chưa mua vội dấu hiệu cho big boy vào hàng bao anh chị em đã học được cái dấu hiệu cho big boy vào hàng là sau một quá trình điều chỉnh mạnh thì có một lượng lớn cổ phiếu tức là một lượng lớn cổ phiếu tham gia vào thị trường và chúng ta cần phải dựa trên một số các yếu tố như là vùng hỗ trợ mạnh à, có quá trình tạo đáy nó diễn ra hay không tại vì nó còn rất nhiều cái điều kiện khác nên chúng ta không thể nào nói theo kiểu như là cứ khối lượng lớn là sẽ tham gia các bạn lưu ý và xem hết nhá thì ở đây chúng ta đây là nhiều khả năng à, sẽ bắt đầu một chu kỳ mới thì ở đây chúng ta nhiều khả năng bắt chu, chu kỳ mới có thể chu kỳ tạo đáy và sẽ tăng tạo ra chu kỳ mới có thể là một sóng hồi nên chúng ta đây là nhiều khả năng tạo ra chu kỳ mới trong quá trình tích lũy mới thì chúng ta cũng đơn giản là chúng ta chưa cần quan tâm nó này ạ đã tích lũy xong chưa nhưng quan trọng ở đây là chúng ta quan tâm đến cái việc mà cổ phiếu đã gì à, đã có những cái tín hiệu tạo đáy rồi ở đây chúng ta sẽ thêm một cái là giá tăng sụt giảm về khối lượng tức là quá trình test cùng nhỉ? trong quá trình trong khi mà nó thị trường nó tăng mạnh mọi thứ tăng tốt à, thì chúng ta đang háo hức đang gì à, rất là hưng phấn giống như hôm qua và hôm nay thì bắt đầu chúng ta thấy bắt đầu nó cần phải có những đợt test cung thành công đi test thành công tức là nó kiểm tra lại đáy nó cần kiểm tra lại xem khối lượng cung cầu như thế nào vậy ở đây chúng ta đặc điểm của cái lần test này các bạn nhớ nhỉ test này đó là <clears throat> giá tăng hoặc là sụt giảm à, ở đây chúng ta gọi là thường thì giá sụt giảm khối lượng nhỏ khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch càng nhỏ biên độ càng nhỏ càng tốt hoặc là giá nó nằm trong một biên rất là nhỏ thì chúng ta gọi là gì ạ đó là test cung khi mà quá trình test cung này diễn ra thì chúng ta sẽ gì ạ thường thì một số trường hợp nó sẽ điều chỉnh đấy, điều chỉnh về cái vùng shopping này à, tí nữa chúng ta sẽ nói về nhá nói về cái điều này thì nó thường này nó sẽ điều chỉnh về shopping này và chúng ta mua lại sau khi test cùng xong thì đây là một khái niệm mà bình thường khi mà các bạn uh, tham gia vào cổ phiếu thì đây là những chương trình chúng ta Dũng chia sẻ đó là cái uh, hoàn toàn miễn phí vậy khi mà hoàn toàn miễn phí này nhiều lúc chúng ta một là chúng ta cũng không có thời gian để xem hoặc là chúng ta xem nhưng chưa đầy đủ nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản như này khi bạn mua trong cái trình giảm thì tôi đột, đột nhiên thấy rằng là khối lượng lớn này khối lượng rất lớn này khối lượng lớn đây có thể kéo lên tăng mạnh có thể là một khối lượng như này hoặc là khối lượng như này cũng là khối lượng lớn này ạ tức là giảm thị trường giảm rất là mạnh thì đương nhiên có khối lượng lớn ở đây chúng ta nhìn thấy vừa rồi có cái gì ạ SSI đúng không nó giảm như thế này khối lượng khá lớn ở đây hoặc là chúng ta thấy là thị trường giảm rất mạnh đấy nhưng khối lượng tự nhiên tăng đột biến này đấy là có quá trình mà chúng ta gọi là gì ạ đã có SOS2 SOS2 tức là một một trong những tín hiệu là đã có dòng tiền lớn tham gia vào vậy khi có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta vào chưa có tham gia vào thị trường chưa theo các bạn là nếu khối lượng tham gia vào thì chúng ta có tham gia vào thị trường chưa chúng ta đã tham gia vào thị trường chưa nếu chúng ta tham gia thị trường thì nhiều khả năng chúng ta sẽ gì ạ? mất tiền nên chúng ta chưa tham gia vào thị trường thế thì hôm qua chúng ta thấy là DVD chia sẻ chúng ta một vài cổ phiếu để chúng ta tham gia vào thị trường trước đúng không thì những cái cổ phiếu mà DVD chia sẻ như là SI đó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cái để chúng ta mua được cổ phiếu này thì không phải ai cũng mua được nhé các bạn nhé tại vì chúng ta cần phải có trải nghiệm kinh nghiệm rất là kỹ là sâu rồi thì Dũng mới nói chia sẻ cho các bạn thế thì với những cổ phiếu như là PVS SSI thì thường là chúng ta mua vào những cái điểm mà sau khi nó test đây khối lượng lớn này đấy khối lượng lớn này khối lượng bắt đầu kéo lên và nó mạnh hơn thị trường khối lượng lớn gia tăng thì chúng ta có thể tham gia vùng này thì đấy là cái mà đấy là trường hợp đặc biệt các bạn nhớ là trường hợp đặc biệt còn bây giờ chúng ta đang nói là trường hợp dành cho số đông chúng ta với số đông chúng ta chúng ta quay trở lại cái vùng đó là vậy bây giờ chúng ta thấy là đây là một quá trình gì ạ cái khối lượng lớn như này này đây khối lượng lớn như này đấy chính là SO 502 đây chính là cái vùng này bao nhiêu bạn hiểu điều này có phải comment số 2 đúng không ạ tức là bao nhiêu bạn đã hiểu là đây là một cái quá trình khối lượng lớn khối lượng lớn giảm đây là quá trình giảm này giảm rất mạnh thậm chí khoảng trống thì nó chính là cái phiên này đấy là một cái cái phiên này sau khi này diễn ra thì bắt đầu nó có hồi nó hồi nó hồi như này thì chúng ta cũng chưa mua được về cơ bản là nó hồi như này chúng ta vẫn chưa mua được bởi vì chúng ta biết là đây là hồi này mua sau nó còn giảm mạnh hơn đúng không đây nó cũng hồi này mua sau nó còn giảm mạnh hơn chúng ta bị thua lỗ được phải không ạ có phải chúng ta sẽ bị thua lỗ nếu mà nó hồi chúng ta cứ bắt đáy tham gia vào vùng này thì chúng ta vẫn bị thua lỗ như thường vậy bây chúng ta cần phải có một kịch bản gì những bạn đã thấy rằng là đây là những kịch bản mà đã vẽ vẽ sẵn rồi từ hôm hôm qua đúng không ạ tức là kéo lên này sau kéo lên hôm nay nữa vậy điều gì đang diễn ra ở đây chúng ta đang nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ quan sát cả VN30 cả VN30 và VN Index thì rõ ràng là khối lượng ở đây bắt đầu nó có dấu hiệu gì ạ à? khối lượng ở đây nó có dấu hiệu thấp hơn tức là rõ ràng là đang có dấu hiệu điều chỉnh bao nhiêu bạn biết là cái khả năng có những cái điều chỉnh là cao nếu các bạn thấy thì comment số 3 không thấy comment số 4 tức là trong quá trình mà nó kéo lên thị trường kéo lên gặp những vùng này thì cái khả năng nó sẽ tạo ra những đợt điều chỉnh chúng ta gọi là test cùng hoặc là nó sẽ đi ngang vậy ở đây chúng ta nhớ một cái gì ạ một điều test cung thì nó có thể xảy ra đây là những trường hợp test cung test cung á, thì chúng ta hiểu đơn giản phía trên này này nó có thể quay trở lại cái vùng này đây này nó retest lại cái vùng stopping này nó có thể nhé retest lại cái vùng này đây có thể retest lại vùng này vậy nếu retest lại lần vùng này thì có phải là chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu ở phía trên này nhiều anh chị em đã lại sau đó bị lỗ đúng không ạ anh em nhìn thấy không ạ nếu chúng ta đang thấy là cổ phiếu đang hồi phía trên này một vài cổ phiếu sau khi retest nó kiểm tra lại à, thậm chí một vài trường hợp nó giảm tiếp đến cái vùng đáy này chúng ta thu lỗ đúng không ạ chúng ta lại tiếp tục thu lỗ nên ở đây chúng ta lưu ý này anh chị em lưu ý là cái quá trình kiểm tra này quá trình kiểm tra này nếu mà cái biên độ nhỏ hoặc là khối lượng nhỏ khối lượng giao dịch nhỏ thì chúng ta sẽ đợi vào một cái phiên xác nhận này để chúng ta mua và đây là cái điểm mua an toàn nhất chúng ta đợi vào cái quá trình test cung này sau khi điều chỉnh thì đây chính là kéo lên thì cái điểm này chúng ta gọi là điểm mua an toàn nhất tức là cái quá trình hồi và đây chúng ta gọi là bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà nó sẽ sau khi nó hồi nó hồi và nó kiểm tra lại cái đáy sau này đây cái này dành cho tất cả chúng ta Đấy, hồi này đây sau này thì quá trình xác nhận này thì nó sẽ giúp chúng ta kiếm được gì ạ? cái tiền mà nó an toàn đầu tiên an toàn mà chúng ta mua thì thường là cổ phiếu sau khi test cung xong thì một vài trường hợp nó sẽ gì ạ tiếp tục tăng và tăng đến đâu đây đó tuy nhiên thì để nó tăng thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các dòng các dòng nhá các dòng nó sẽ thay nhau luôn phiên chạy nên cái những điều kiện này chúng ta sẽ gì ạ lưu ý và lúc sẽ chia sẻ cho chúng ta hai mẫu hình ở đáy theo các bạn hai mẫu hình ở đáy là hai mẫu hình gì trong những video tiếp theo các bạn sẽ học được hai mẫu hình ở đáy có thể diễn ra vào những buổi tới đó là mẫu hình gì ạ nó sẽ có hai mẫu hình là mẫu hình hai đáy và mẫu hình vai đầu vai ngược và hai mẫu hình này Dũng muốn chia sẻ ở miễn phí trên kênh này nên các bạn lưu ý là các bạn cần phải gì ạ để học các bạn cần phải theo dõi kênh đăng ký kênh nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ngay bởi vì khi mà các bạn bỏ lỡ cái cơ hội khi mà Dũng chia sẻ mô hình hai đáy thì chúng ta thực sự là rất là thiệt thòi bởi vì mô hình hai đáy và mô hình vai đầu vai là hai mẫu hình mà chúng ta có thể tạo ra quá trình lướt sóng ngắn thế thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở đây nếu trong trường hợp mà quá trình kéo lên kéo lên và test lại thì chúng ta gọi là đây là quá trình test thôi nó khỏi mũi nháy đáy và thường thì khối lượng nó nhỏ hơn nước nhiều chúng ta có thể quay trở lại đây ạ đây là cái quá trình này đấy đây là mô hình gì ạ <coughs> chúng ta nhìn nhá đây là mô hình gì ạ trong quá trình điều chỉnh ạ giảm rất mạnh giảm đấy ạ thì đây là chúng ta thấy là quá trình giảm giảm rất sâu thì việc mà cổ phiếu sau khi hồi khối lượng thấp thì nó kiểm tra đáy thứ hai đấy đáy thứ hai để đáy thứ hai đáy thứ hai thấp hơn thì đây chúng ta gọi đáy thứ nhất đáy hai thì đây chúng ta gọi mô hình hai đáy điểm mua quan trọng nhất chính là điểm mua này điểm mua này thế thì bây giờ sau khi chúng ta có điểm mua này thì thường cổ phiếu tiếp tục tăng chúng ta sẽ thấy là có những lúc nó điều chỉnh rất là mạnh ở đây vậy khi nó điều chỉnh mạnh ở đây thì cái việc mà chúng ta sẽ gì ạ có thể bỏ qua cái cơ hội thì chúng ta nhìn cái vùng này này cái vùng này thì đây chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai lệch vai đầu vai lệch tức là vai đầu vai lệch vai đầu vai ngược lệch tức là cái vai này rất là nhỏ cái vai này rất là lớn và sau khi vậy các bạn hiểu đơn giản test cung nó giống như này đây cũng có chỉ gọi là test cung đây là một dạng thiết cung đây là quá trình điều chỉnh và đây điều chỉnh rất là mạnh và đây là một quá trình đỡ cung sau khi đỡ cung rồi thì bắt đầu tiếp tục thị trường điều chỉnh điều chỉnh điều chỉnh thì đây những cái phiên này có chính là phiên test cung các bạn nhìn thấy cái phiên test cung này khối lượng rất là nhỏ vì khối lượng nhỏ này rất là nhỏ đấy ạ thì chúng ta sẽ đợi cái phiên này xác nhận chúng ta mua đấy là các cách thức mua trong cái phiên test cung bao nhiêu bạn biết cái điều này comment số 1 kìa tức là sau khi kéo lên nó duy tết lại cái đáy này này thì chúng ta hay là kéo lên này cái quá trình này nó cũng là một quá trình retest lại cái đáy nhưng nếu mà đáy sâu hơn cái quá trình hai đáy đáy thứ hai này trong ngủi hai đáy này nó chính là một trạng thái test cung khi chúng ta kiểm tra là cái cái phiên hôm sau này khối lượng lớn lớn rất là lớn này mà nó không giảm thì chúng ta gọi là nó đang kiểm tra lại cái đáy lần hai và khi cái đáy lần hai này mà nó không bị sủng nữa thủng nữa và khối lượng lớn thì chúng ta có thể mua vào những vùng này cổ phiếu tiếp tục tăng tiếp tục chạy thì chúng ta sẽ đợi quá trình tái tích lũy để chúng ta mua ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nếu cổ phiếu tiếp tục tăng như này thì nó sẽ có một cái quá trình tái tích lũy ở đây thế về cơ bản thì sẽ có những cổ phiếu nó chạy giả sử những cổ phiếu này nó điều chỉnh thì nhiều khả năng ngày mai cổ phiếu này tiếp tục tăng cổ phiếu này có thể điều chỉnh nhiều khả năng cổ phiếu này tiếp tục tăng vậy nếu cổ phiếu này điều chỉnh và ngày mai tăng cổ phiếu điều chỉnh ngày mai tăng thì chúng ta có tham gia được không với dạng như này đây đang test lại đỉnh này nó kiểm tra lại đỉnh thì dạng như này chúng ta vẫn có thể mua một lượng nhỏ được tức đầu tiên chúng ta có 100 triệu chúng ta mua ở đây chẳng hạn như chúng ta đã mua khoảng độ một cái lượng ờ, ba bốn mươi phần trăm rồi thì chúng ta có thể mua thêm 20 phần trăm nữa nhỏ thôi ạ chúng ta không thể mua mua tất cả trong cái đợt này được hoặc là cái cổ phiếu này tương tự như vậy chúng ta cũng có thể mua một lượng nhỏ bởi vì cổ phiếu sau khi nó lên đây thì cái vùng 34 36 là cái vùng kháng cự mạnh sau khi vùng kháng cự mạnh này mà nó tiếp tục tích lũy hay không chúng ta sẽ tính tiếp thì chúng ta cứ tạm thời bán cổ phiếu ở trong đoạn này thôi ở trong đoạn này giả sử chúng ta lấy từ 24 và nó lên 36 thì chúng ta thấy được 20 phần trăm rồi 20% trên cái vùng 36 này thì theo chúng ta có ok không ạ nên ở đây chúng ta thấy là sau những quá trình này nếu mà quá trình mà nó điều chỉnh khối lượng lớn mà nó không bị bán mạnh đây chúng ta mà không bị bán mạnh chứng tỏ là cái lượng cầu tham gia cổ phiếu này rất là lớn cái nhu cầu tham gia cổ phiếu là bệnh điều chỉnh mạnh mà mà nó cổ phiếu này không bị bán mạnh thì nhu cầu tham gia lớn thì chúng ta đợi xác nhận là chúng ta có thể sẽ mua thế thì bây giờ chúng ta nếu trong trường hợp mà những cái vùng này mà nó là nhỏ khối lượng nhỏ nữa cái vùng này nếu mà ngày mai nó chưa lên khối lượng nhỏ nữa thì đây nó là càng tuyệt vời vì khối lượng nhỏ mà nó xác nhận thì cái xác suất tỷ lệ thành công rất là cao ở ờ, chúng ta quay trở lại một vài các mẫu hình test cung ở ờ, trước đây để chúng ta có thể nhìn nhận được nó rõ hơn đây là một cái dạng test cung tức là khi thị trường tạo đáy này tạo đáy này tiếp tục tạo đáy và sau khi tạo đáy ở đây thì cái quá trình để tạo đáy thì đây là những quá trình kiểm tra lại cung khi nó kiểm tra lại cung mà cái cung khối lượng và thấp thì thường nó sẽ gì ạ nó tiếp tục kéo lên hoặc là một vài trường hợp rất là rõ ở tạo đáy đấy đây một vài trường hợp rất là rõ tạo đáy chúng ta có thể nhìn vào trường hợp rất là rõ tạo đáy đấy đây cũng là một cái trạng thái test cung đấy nó kéo lên này sau đó kiểm tra lại cái đáy thứ hai đấy thứ hai mà thành công thì chúng ta mua luôn ở đây, đấy tại vì cái cái phiên này tăng rất mạnh cái phiên này tăng rất mạnh thay vì chúng ta đợi bùng nổ theo đà phiên thứ tư nhưng sau khi test cung rồi thành công rồi chúng ta mua phiên này luôn rồi đấy chúng ta mua cái phiên mà khối lượng lớn ra tăng mạnh rồi có thể nó bị điều chỉnh nhưng mua phiên này là an toàn đây là một cái quá trình test cung điển hình đây là quá trình test cung điển hình cả các anh ở nhà có nhìn thấy cái này không ạ anh chị em nhìn thấy comment cái comment số 5 cái đây khối lượng giảm mạnh này gãy gãy này khối lượng lớn này giảm khối lượng cực kỳ lớn này những cái trước thì không khối lượng nhưng giảm khối lượng lớn sau khi giảm khối lượng lớn thì ờ, thị trường bắt đầu tăng tăng tăng khi trường tăng cổ phiếu không tăng ngay và nó điều chỉnh điều chỉnh điều chỉnh vậy chúng ta đang nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây ạ chúng ta đang nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây ạ Tức sau khi điều chỉnh với cái đáy này này mà khối lượng thấp chúng ta gọi là test cung có thể test lần 1 lần 2 lần 3 khối lượng thấp thì khi khối lượng thấp cạn kiệt thì chúng ta sẽ đợi xác nhận chúng ta mua Đấy. đây là những phiên xác nhận chúng ta sẽ mua ở phiên này thì lúc này cái tỷ lệ an toàn rất là cao còn nếu chúng ta mua đuổi theo phía trên này thì chúng ta sẽ gì ạ có thể bị điều chỉnh chúng ta mất tiền nên uh, chúng ta thấy nhiều cổ phiếu như DG đấy nó kéo lên như này nhưng rõ ràng là, là chúng ta hãy đợi thêm quá trình test cung nhá đợi thêm quá trình test cung đấy DG chúng ta có thể xem SSS đấy, SSS thì đây là quá trình test cung của nó test kiểm tra lại đó. thì về cơ bản về cơ bản thì hôm nay nó cũng đang gì ạ bước vào một chen tăng chen hồi đấy chen hồi đấy thì ngày mai chúng ta vẫn có thể sau khi test từ cái điểm mua này test cái sự xác nhận chúng ta vẫn có thể tham gia vào những cái vùng như này đấy chúng ta có thể tham gia sau khi nó xác nhận sau khi test xác nhận ở ờ, chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu vừa rồi như là HCM bắt đầu đang đang tạo ra quá trình test đi ngang nhưng chúng ta tạm, tạm thời chung mua được tại vì nhiều trường hợp nó sẽ có những đợt điều chỉnh tạo đáy này nên chúng ta mua là chúng ta sẽ gì ạ bất lợi trong điểm này bất lợi bởi vì chúng ta sẽ gì ạ bị bị thua lỗ nên đợi nó test đi một chút kiểm tra chắc chắn đi thì chúng ta quay trở lại chúng ta mua sau về cơ bản chúng ta mua sau vẫn an toàn tại vì giá này trả hiện nó test lại vùng 22 nó về đến vùng 29 28 này ở chúng ta cũng được hai ba mươi phần trăm rồi nên ở đây chúng ta thấy là những dạng cổ phiếu như này thì các bạn sẽ đợi tiếp tục đợi tiếp tục đợi đấy cổ phiếu Techcombank tương tự như vậy nó đang kéo lên thì hiện tại chúng ta cũng chưa biết rằng là nó nó đi đến đâu rồi tại vì đây là kéo lên rất là yếu thì nên nó cần phải là test lại cái phần phía sau này sau khi nó test lại cái cái cái, cái đáy này thì việc mà nó kiểm tra xác nhận thì lúc này chúng ta sẽ đợi mua sau anh chị em hiểu không ạ chúng ta sẽ đợi mua sau vùng này đấy là lý do tại sao chúng ta hiểu đơn giản đó là test cung đây là quá trình test cung cần phải gì ạ? kiểm tra lại quá trình test cung retest lại retest lại thành công tức là retest lại thành công tức là sau khi test đấy, sau khi test thì nó phải xác nhận thì gọi là retest lại thành công sau khi kiểm tra nó phải xác nhận sau khi nó điều chỉnh nó phải xác nhận những phiên xác nhận khối lượng lớn đây là những phiên xác nhận khối lượng lớn này thì lúc này chúng ta mua nó an toàn rất là cao còn nếu mà trong gặp retest này mà nó lại không lên mà nó cứ tiếp tục đi ngang hoặc là nó đi xuống thì chúng ta sẽ không mua đấy là lý do tại sao chúng ta lại cần phải đợi sau khi retest kiểm tra xác nhận xác nhận chúng ta mới đầu tư ờ, cái cái ý nghĩa của cái cái này là gì ạ khi mà cổ phiếu đang trong quá trình này đây chúng ta gọi là gì ạ nếu anh chị em nào nhìn thấy đây là quá trình bán tháo bán tháo rất mạnh bán tháo hay là trong VSA chúng ta gọi là SC sau SC bán tháo thì nó kiểm tra lần kiểm tra lấy đáy lần một kiểm tra đáy lần hai kiểm tra đáy lần ba nhưng khi mà nó kéo lên đây này đây chúng ta quá trình kéo lên này thì đã có dòng tiền lớn tham gia vào tức là dòng tiền lớn tham gia vào mục đích dòng tiền là làm dòng tiền để bán ra chứ không phải dòng tiền để gì ạ mua vào nên nó cần một cái gì ạ tác động mạnh hơn đó là giảm mạnh vào cuối phiên giảm mạnh một phiên giảm mạnh gọi là có khoảng trống đấy gãy các kênh khi giảm mạnh gãy kênh này thì chúng ta thấy là khối lượng lớn là đã có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng vì dòng tiền lớn tham gia vào thì bắt đầu nó phải kéo lên kéo lên thì những nhà đầu tư ở đây họ bán ra nhà đầu tư ở đây một nhà đầu tư một vài nhà đầu tư bắt đáy ở đây họ bán ra nên quá trình mà nó cần retest kiểm tra lại cung ở đây là cần thiết khi kiểm tra cung ở đây cần thiết thì cái việc xác nhận đó được đương nhiên vậy để chúng ta thấy là sau khi test cung xảy ra thì chúng ta cần phải được xác nhận trước khi chúng ta mua sau khi test cung xảy ra đúng không sau khi test ra thì chúng ta cần phải xác nhận mình công sau khi test cung xảy ra thì chúng ta cần phải sự xác nhận chúng ta mới tham gia thì đây chính là cái kịch bản chúng ta sẽ theo dõi trong thời gian tới hello vậy bao nhiêu bạn đã hiểu điều này ạ chứ chúng ta không có gì phải vội cả <clears throat> anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì thời điểm này chúng ta cũng thấy rằng là có thể hồi chúng ta bán giảm giảm bớt ra giảm bớt một tỷ lệ nhất định nào đó để chúng ta yên yên tâm nhưng sau đó nó test cung nó thành công chúng ta mua lại mua lại sau cũng không vấn đề gì cả test xong chúng ta quay trở lại chúng ta mua lại không vấn đề gì cả quan trọng là chúng ta gì ạ một là bảo toàn vốn hai là gì ạ chúng ta mua nó phải an toàn chắc chắn nên ở đây đấy là một cái kỹ năng à, giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là cần phải gì ạ cần phải sự xác nhận bằng đợt bùng nổ theo đà thì khi nào nó bùng nổ theo đà hoặc là có sự xác nhận mục nó theo đà thì Dũng sẽ chia sẻ kỹ để anh chị em có thể nắm rõ được à, mong rằng anh chị em sẽ gì ạ à, tiếp tục à, theo dõi kênh à, tại vì Dũng sẽ à, phát trực tiếp để các bạn có thể nắm rõ được những cái phiên bùng nổ theo đà và các bạn có kế hoạch để đầu tư trong thời gian tới thì à, hôm nay thì à, Dũng có một cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán các bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký sớm tại vì à, số lượng là nó có hạn nên trong trường hợp mà đăng ký muộn là chúng ta sẽ không vào được mong rằng sẽ hẹn gặp gặp lại các bạn ở trong cái chương trình tối nay chúc các bạn ờ, có buổi tối bình an hạnh phúc và hẹn gặp lại các bạn ờ, tối nay vào lúc 7 ờ, giờ 30 xin cảm ơn rất nhiều